blogger bất đồng chính kiến Lê Dũng vô pha bị truy nã. Công an Việt Nam vừa phát lệnh truy nã blogger bất đồng chính kiến Lê Văn Dũng với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Truyền thông Việt Nam ngày mùng 1 tháng 6 đưa tin cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội ra quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng 51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng Vô Va, quê Ứng Hòa, Hà Nội theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Công an Hà Nội khởi tố ông Dũng về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, đồng thời tới nhà để bắt ông hôm 25 tháng 5, nhưng không thành. Công an Hà Nội sau đó kết luận rằng ông Dũng đã bỏ trốn. Vụ bắt hụt Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Công an Hà Nội tới nhà ông Lê Văn Dũng ở 54B ngõ 2, Hà Chị Ba, phường Hà Cầu quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam. Nhưng ông Dũng không có mặt ở nhà lúc đó. Tài khoản Facebook Hồng Lam mô tả rằng vào khoảng 2 giờ chiều 25 tháng 5, một đoàn gần 20 người bao gồm cả đại diện tổ dân phố Hà Chị Ba đã đến nhà ông Lê Dũng vô va. Trước đó 5 phút điện bị cắt, Họ yêu cầu vợ anh Dũng mở cửa, trong nhà có hai con nhỏ. Họ độc lệnh khởi tố và vài giấy gì đó, họ không đưa cho vợ anh Dũng. Sau đó họ thu laptop và hai chiếc điện thoại iPhone của chị Huệ vợ ông Dũng. Nói là sẽ triệu tập lên cha sau khi kiểm tra. Dù nhân viên kiểm tra tại chỗ nói là máy của vợ không có gì liên quan, nhưng họ vẫn thu và mang đi. Sau khi thu giữ đồ đặt cá nhân của chị Huệ thì họ đi, không để lại giấy tờ gì. Facebooker này mô tả, chỉ mong xã hội tốt lên. Ông Lê Văn Dũng là chủ kênh truyền thông CHTV. Ông thường xuyên livestream trên Facebook về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Trên Facebook cá nhân, ngày 25 tháng 5, ông Lê Dũng cho hay từ đầu năm 2021 tới nay ông liên tiếp bị gửi giấy triệu tập liên quan đến các clip có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước, ông Dũng đã lên làm việc với một điều tra viên tên Phan Quốc Uy vào ngày 9 tháng 3 năm 2021. Người này cho ông Dũng xem 12 clip đang chờ Cục An ninh mạng xác minh. Ông Dũng khẳng định rằng trong 12 clip này, 6 cái là cắt kép chấp vá, không phải của ông. Nhưng sau đó ông vẫn tiếp tục nhận được giấy triệu tập liên quan đến nội dung các clip. Việc này, theo ông Dũng, gây phiền hà cho gia đình và hàng xóm trong lúc dịch bệnh, gây khó khăn cho ông khi đang phải đi tìm đủ việc để làm. Ông Dũng cũng khẳng định các livestream của ông trên Facebook cá nhân hoàn toàn dựa trên các chuẩn mực đạo đức và hiến pháp, pháp luật và phần lớn là về các vấn đề kỹ thuật, quản lý xây dựng để giúp đồng nghiệp và cơ quan nhà nước. Ngoài ra, có các clip về việc phản ánh giúp dân trong việc họ gửi đơn từ tới các cơ quan chức năng về tranh chấp đất đai, quyền lợi chưa được giải quyết Ông Dũng nói chỉ mong chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và góp tiếng nói thúc đẩy xã hội minh bạch chứ ông không tham gia quản lý nhà nước hay tham gia đảng phái chính trị nào cả. Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế. Dù biết rằng để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia đình vợ con mình. Ông Lê Dũng bộc bạch trên Facebook cá nhân. Chính quyền Việt Nam nói gì? Trong khi đó, Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng ông Dũng tự làm thẻ nhà báo cho mình, rồi đưa ra khẩu hiệu CHTV là kênh truyền hình của dân oan, nhằm lôi kéo người dân tổ chức các buổi livestream trên nền tảng Facebook và YouTube để chống phá đảng và nhà nước. trong Venex Press hôm mùng 1 tháng 6 cho hay ông Dũng bị truy nã đặc biệt, nhưng sai phạm cụ thể của ông Dũng chưa được cơ quan điều tra công bố. Ngày trước ngày, ông Lê Dũng Vova bị bắt hụt, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an nói với báo chí trong nước rằng đã triệt phá được nhiều nhóm thế lực thù địch có thủ đoạn chống phá bầu cử. Phạm Đoan Trang Nhà xuất bản tự do bị trấn áp vì muốn khai dân trí và nói sự thật. Trong mắt công an, chúng tôi không được coi là con người nữa rồi. Nhà báo Phạm Đoan Trang, đại diện nhà xuất bản tự do, chia sẻ về sự trấn áp của chính quyền Việt Nam. Sự kiện nhà xuất bản tự do được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IKEA trao giải thưởng trivote năm 2020 hồi đầu tháng 6, gợi nhắc một dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt tại Việt Nam. Những người xuất bản độc lập Đối với nhà xuất bản tự do, giải thưởng này là sự tưởng thưởng cho nỗ lực và lòng can đảm của mọi người từ khi thành lập. Trong suốt thời gian đó, các thành viên chưa có một phút nào bình yên, phải sống triền miên trong tình trạng căng thẳng, Tất cả mọi người đều chịu đựng rất nhiều, bà Đoan Trang cho hay trong cuộc trao đổi qua điện thoại với BBC News tiếng Việt. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục sứ mệnh là nâng cao dân trí, chiến đấu vì quyền tự do xuất bản, quyền được đọc của người Việt Nam. Vượt ngoài kiểm duyệt, Việt Nam hiện có nhiều công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách, nhưng ngành này vẫn nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước. Bất kỳ công ty tư nhân hoặc cá nhân nào muốn xuất bản sách đều phải liên kết với một nhà xuất bản nhà nước. Hành trình để một cuốn sách đến với người đọc vì thế phải đi qua nhiều khâu kiểm duyệt. Trước hết, đó là việc tự kiểm duyệt của tác giả, của công ty tổ chức thực hiện. Tiếp theo, công ty hoặc bản thân tác giả sẽ nộp bản thảo cho nhà xuất bản nhà nước để xin giấy phép. Đến lượt mình, nhà xuất bản này sẽ nộp lên cục xuất bản để xin phép và chỉ khi cơ quan này đồng ý thì việc xuất bản cuốn sách mới được coi là hợp pháp. Đấy là chưa kể sau khi xuất bản, việc phát hành sách ra thị trường cũng đòi hỏi phải đáp ứng một loạt điều kiện nghiêm ngặt. Bất kỳ hoạt động xuất bản sách để phát hành ra đại chúng nào mà không thông qua quy trình trên đều bị coi là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện vẫn có không ít người không chịu bước vào vòng kiểm duyệt đó. Họ đã độc lập đứng ra, tự tổ chức xuất bản, tự vận hành hoạt động của mình. Trước đây có nhà xuất bản giấy vụn và hiện nay có nhà xuất bản tự do. Sứ mệnh của nhà xuất bản tự do là khai dân trí, nói lên sự thật cho người Việt Nam, cổ vũ làm sao có thêm nhiều người viết, nhiều người đọc. Thêm nhiều nhà xuất bản nữa ra đời. Đó là sứ mệnh dài hạn, bà Phạm Đoan Trang nói. Mới ra đời, nhưng đến nay nhà xuất bản tự do đã ra được khoảng 20 đầu sách. Có thể kể tới các cuốn như Cẩm nang nuôi tù, chính trị bình dân, cánh đồng sen học chính sách công qua chuyện đặc khu. Chúng tôi xuất bản những cuốn sách không qua kiểm duyệt, bà Trang chia sẻ. Thực ra sách không qua kiểm duyệt, không có giấy phép ở Việt Nam rất nhiều. Chuyện hồn ma báo oán, lịch vạn niên cũng không có xin giấy phép, không qua nhà xuất bản nào nhưng chính quyền không quan tâm. Chỉ có sách chính trị, xã hội, pháp luật mới là đối tượng kiểm duyệt cấp cao, Bà Trang cho biết nhà xuất bản tự do chọn thực hiện sách tiếng Việt do người Việt viết về chính trị, xã hội, pháp luật, về tất cả các vấn đề của Việt Nam hiện nay. Nói chung đó là sách phi hư cấu do người Việt viết. Chúng tôi không ưu tiên sách dịch. Theo bà Trang, đó là những cuốn sách mà trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay thì không có cửa để được xuất bản qua hệ thống nhà nước. Không bao giờ có thể lọt qua lưới kiểm duyệt không thể tới được cục xuất bản để thẩm định được. Thực ra việc tìm kiếm và thẩm định bản thảo ở Việt Nam không phải khó. Các bản thảo như vậy rất nhiều. Thậm chí năm ngoái nhà xuất bản tự do in lại cuốn đêm giữa ban ngày của tác giả Vũ Thư Hiên bán rất chạy. Nhà báo Phạm Đoan Trang chia sẻ. Bài giải thích thêm tức là ở Việt Nam, nhu cầu đọc là có, đặc biệt là nhu cầu đọc sách phi hư cấu rất lớn – những cuốn sách nói lên sự thật được tìm đọc rất nhiều. Những ý kiến cho rằng văn hóa đọc ở Việt Nam thấp, đó là chúng ta tưởng như vậy rồi nói vậy thôi. Đó là do các nhà xuất bản không biết cách để đưa sách tới tay độc giả. Do người viết và nhà xuất bản không chủ động nên người đọc không quan tâm, chứ tôi thấy những cuốn sách nói lên sự thật mà tác giả dám viết. Nhà xuất bản dám in thì có rất đông người đọc, nhưng để tiếp tục công việc xuất bản và hướng tới mục tiêu dài hạn là khai dân trí, thì trong ngắn hạn, chúng tôi nghĩ làm sao sống được đã, tức là không bị giết ấy, với cách càn quét và đàn áp của công an thì tôi nghĩ đó là câu chuyện nghiêm trọng. Thực sự thì không biết là mọi người có thể sống được bao lâu. Nhà báo Phạm Đoan Trang nói rằng giải Privote một mặt là nguồn động viên rất lớn đối với nhóm của bà, nhưng mặt khác